Hello, chào ờ, tất cả anh em nhé. Nay ờ, bên ờ, tổng công ty cờ bịp nhà mình lại về một nô kính rất là mới để phục vụ anh em chơi Tết 2021 sắp đến nhé anh em nhé. Giờ là tháng 9 âm rồi. Đấy. Bên mình về nô kính bây giờ nô kính này là nô kính cao cấp nhất anh ạ. Ngày xưa là làm vào hộp gỗ, hộp nhôm. Đấy. Bây giờ cải tiến lên làm vào hộp nhỏ để cho anh em đi chơi có thể tiện lợi anh em đút vào túi à vào ba lô anh em cầm đi sân khách người ta chơi đó đấy kính nó có cả gương này đấy, cả gương cả đèn để cho anh em lắp này hai cái nén kính được đựng vào trong hai hộp nhỏ này đấy và có có cả zip riêng các thứ để anh em gấp kính ra để anh em đeo cho nó đấy là hai cái nọ đựng hai cái nén kính nắp vào hai nén kính tròng này đấy, anh em nhìn chưa đấy, anh em đeo cái nền kính này vào trong mắt ấy, đảm bảo là không ai có thể phát hiện ra được nhé đấy. đảm bảo mắt như bình thường ấy không ai có thể phát hiện ra được đấy anh em nào cái kính này để ờ, phục vụ anh em chơi tất cả các bộ môn bài lá như xì rách xì tố binh sập sám liêng ba cây phỏ đấy mấy lại sâm đấy anh em đi chơi thì, thì mình mình đeo kính vào bắt buộc phải luồn cho mình cái bộ bài bên mình sản xuất xử lý qua công nghệ vào anh em mới chơi được nhá chứ không phải là bài ngoài quán bài ngoài tạp hóa là anh em không chơi được đấy, anh em nhớ cho mình nhé kính nhấp tròng với lại máy đánh bài đấy. máy đánh bài kính với máy máy đánh bài như iphone hay hoặc là samsung đấy thì anh em bắt buộc phải là luồn cho mình bộ bài à, bên mình đã qua xử lý công nghệ vào thì anh em mới chơi được đấy anh em mình anh em nhớ rõ cho tôi một điều đấy nhá nhiều anh em điện đến rồi anh ơi này Ờ, mua kính hoặc mua máy bài ngoài chợ có chơi không mình xin nói trước là bài ngoài chợ là không chơi được anh em không bài ngoài chợ thì anh em mình chỉ dùng cho những cái dụng cụ đổi bài thôi anh em không còn anh em mình đã cái anh em đã dùng kính hoặc là máy là bắt buộc phải kèm theo bài bên mình bán cho anh em anh em mới chơi được nhé Đấy, anh em nhớ một điều nhé kính bên mình thì bảo kính bên mình thì bao led đấy bao không cạnh không cộm nhá siêu led anh em nhé đấy bây giờ mình sẽ test mình đây mình sẽ lắp à, một cái len vào một cái con điện thoại khác mình soi qua màn hình điện thoại qua video để cho anh em xem đấy cái, cái độ nét của của kính của mình như nào nhé anh em đợi mình tí nha đây cái kính thử nhá đấy mình sẽ đeo qua màn hình điện thoại cho anh em xem đấy đây bộ bài này, hoàn toàn bình thường này đấy cái cái bốn này anh em nhìn nhá đấy bốn này cái cái năm này đấy đây qua cái kính thử qua màn hình điện thoại thì còn anh em mình đã đeo khi anh em đeo kính vào vào mắt ấy, cái 6 này đấy cái 7 này 8 này đấy, móc câu này là 9 này đấy, chữ thập này là 10 này G này Q này đấy K này anh em nhìn chưa đó à, này đấy đấy còn lúc tháo kính ra thì bộ bài hoàn toàn bình thường này anh em nhé đấy bên mình đã làm trên tất cả các các loại bài như là bài xanh bài đỏ hoặc là bài uh, bài bướm này hoặc là bài nhựa của nước ngoài này bài nhựa của nước ngoài Hàn Quốc hoặc Nhật Bản nói chung tất cả các mẫu bài uh, tùy theo sân chơi của anh em và tùy theo mọi vùng miền anh em chơi mẫu bài nào thì anh em điện cho mình đặt thì mình bên mình sẽ làm theo yêu cầu và gửi về cho anh em nhé đấy mọi chi tiết thì anh em cứ liên hệ cho mình trực tiếp cho mình qua số hotline của bên ờ, công ty mình đấy 097 đấy, 143 thứ một anh em nào xem video thì hãy đăng ký kênh và like share chia sẻ ủng hộ mình để mình làm những cái clip mới nhất và giới thiệu những cái đồ tối tối ưu nhất và mới nhất của năm 2021 như về ờ, bài ná ờ, sóc đĩa bầu cua tài xỉu liệp hack game nhá đấy anh em anh em cứ yên tâm một điều như thế đấy bên mình bên mình đang có đợt giảm giá cho anh em nhá cứ anh em mình anh em là mua kính thì tặng cho anh em ờ, một cây bài đi theo, kèm theo kính đấy, để cho anh em chơi lần sau anh em mua bài thì anh em cứ alo cho mình mình ờ, mình sẽ gửi bài về cho nha đấy chào tất cả anh em nhé